Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2021, tức ngày 22 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Dậu, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp sung ngày Kỷ Dậu hôm nay là Tân Mão, Ất Mão. Con giáp sung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Được cục diện bán hợp trợ mệnh, người tuổi Tý gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc, dù là người đã đi làm hay vẫn ngồi trên ghế nhà trường, những thành tích mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này không hề nhỏ. Bởi thế nên tình hình tài chính của bản mệnh mới luôn ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có các thần chính tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Chỉ cần là những thứ cần thiết với bạn, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải e ngại điều gì thêm nữa. Ngũ hành kim thủy tương sinh, bạn và nữ kia sau bao hiểu lầm cuối cùng cũng có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những lời chia sẻ động viên là chìa khóa giúp cho tình cảm của cả hai được bồi đắp thêm mỗi ngày. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu. Kiếp tài giáng mệnh, con giáp tuổi sửu cần chú ý bảo vệ túi tiền của mình, đừng vì ham cái lợi trước mắt mà hành động liều lĩnh bất chấp những rủi ro có thể xảy ra. Các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng gặp không ít bất lợi, những hiểm khích nảy sinh khi ai cũng chỉ chăm chăm vào bản thân mình. Chưa kể có kẻ xấu bụng luôn đố kỵ ghen tị với vị thế của bạn, luôn tìm cơ hội nhằm chiếm đoạt những gì bạn giấy công có được. Ngày thổ sinh kim, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương mà bạn xứng đáng có được đi thôi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi hôm nay, chịu ảnh hưởng của cục diện dần thân tương xung, người tuổi dần phải tự mình vượt qua những trở ngại đang ngáng đường bạn mà không có được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dường như mối quan hệ của bạn với bạn bè đồng nghiệp chẳng mấy tốt đẹp trong thời điểm này. Lại thêm thiên quan gây rối, bản mệnh nên tránh đối đầu với những người quyền cao chức trọng trong ngày này, bạn sẽ gặp những bất lợi không mong muốn, Tốt nhất là hãy tập trung làm tốt việc của mình, tránh xa những thị phi tài tiếng bên ngoài. Chuyện tình cảm của bạn cũng vướng vào không ít rào cản trong ngày kim mộc xung khắc như hôm nay. Nếu muốn nhận được sự chấp thuận từ gia đình, bạn cần phải chứng tỏ nhiều hơn, đừng vội phản ứng thái quá, chỉ khiến ấn tượng của cả hai bên thêm xấu hơn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, Tuổi Mão đã tự tin hơn trước rất nhiều khi có được sự ủng hộ của chính quan trong ngày chủ nhật này. Công việc thêm phần thuận lợi, bạn cũng có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, đừng quá cứng nhắc bảo thủ khi tiếp nhận và xử lý các tình huống nhé. Hãy lắng nghe những lời góp ý của mọi người xung quanh, bạn sẽ tìm được câu trả lời thích hợp nhất cho mình. Kim khắc mộc, sức khỏe của người tuổi mão có phần giảm sút trong khoảng thời gian này, đã đến lúc bạn cần phải điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của mình rồi, đừng tự nuông chiều bản thân quá nữa, bệnh tật có thể tìm đến bạn bất cứ lúc nào đó. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Thìn thân bán hợp, dù là ngày nghỉ nhưng người tuổi thìn vẫn không ngừng làm việc, bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong ngày này, không những thế, cơ hội ký kết hợp đồng hợp tác với những đối tác tiềm năng còn mở ra trước mắt. Bởi vậy mới thấy bạn là một trong số những con giáp dễ bị ghen ghét vì quá ưu tú quả không sai. Tỷ kiến tác động, có thể bạn sẽ bị lôi kéo vào những chuyện thị phi, chia bè kết phái trốn công sở. Đây là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo, tránh vướng vào những chuyện tranh lợi đoạt tài như thế này. Ngũ hành thổ sinh kim mang đến cho bản mệnh nhưng tin vui về tình cảm. Người độc thân sẽ gặp được một nửa tìm kiếm bấy lâu, bắt đầu một mối quan hệ mới. Những cặp đôi tuy bận rộn nhưng vẫn dành khoảng thời gian tĩnh cho cả hai. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Xem bói tử vi, người tuổi tỵ trong ngày tỵ thân lục hợp như hôm nay sẽ không gặp phải trở ngại nào, công việc cứ thế mà hành thông suôn sẻ không ngờ. Mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ là cơ hội để bạn hợp tác làm ăn với những đối tác triển vọng trong tương lai. Thiên ấn tạo thêm động lực cho những người làm việc hăng say hơn, nhất là với ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ, có thể thỏa sức sáng tạo mà không cần phải để ý đến mọi người xung quanh. Những thành tích mà đạt được sẽ khiến không ít người phải trầm trồ đâu đó. Tiếc là chuyện tình cảm của bản mệnh lại chẳng được như muốn trong ngày hỏa kim xung khắc như hôm nay. Xung đột này sinh từ những bất đồng quan điểm rồi dần tích tụ thành những mâu thuẫn khó hóa giải. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ với đối phương để cùng tìm ra chuyện ăn hàng với người khác tại đây rồi nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Chính ngân ghé thăm, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi ngọ như được trải thảm đỏ trong ngày này. Bạn dễ dàng khẳng định được năng lực cũng như vị thế của bản thân trong mắt đồng nghiệp cũng như cấp trên của mình.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 Xem tử vi hôm nay, người tuổi mùi cần phải chú ý giữ thật chặt túi tiền của mình trong ngày có kiếp tài giáng mệnh như thế này. Những tranh chấp liên quan đến tiền bạc có thể khiến bạn tốn khá nhiều thời gian công sức lẫn số tiền mà bạn bấy lâu dành dụng được. Trong ngày ngũ hành thổ kim tương sinh như hôm nay, bạn và người ấy có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, tình cảm được vun vén, đôi lứa hạnh phúc chẳng rời. Hai bạn có thể tự tin tiến những bước dài hơn trong mối quan hệ của hai người. Để mọi việc được thuận lợi, Mưu sự thành công hơn, bạn có thể chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành trong ngày chủ nhật này. Cụ thể hôm nay bạn có đi về hướng đông bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng bắc để gặp tài thần. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Các thần thực thần ở bên độ mệnh, con giáp này chẳng cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc nữa. Đặc biệt là với những ai đang làm các công việc tự do, Kinh doanh buôn bán hay đầu tư tài chính, cơ hội đến với bạn chẳng phải ai cũng có được đâu, hãy biết tận dụng chúng một cách triệt để. Tiếc là kim khí quá vượng khiến bạn chẳng được hưởng chọn ngày vui này, ăn uống không ngon miệng, nhất là với những ai thường bị các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa. Hãy điều chỉnh lại lối sinh hoạt của mình kẻo bệnh tật đang tìm đến rất gần bạn rồi đó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 Tử vi tuổi Dậu Cục diện Dậu thân tương hội sẽ mở đường cho người tuổi Dậu tiến thêm những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh. Có quý nhân đưa đường chỉ lối, mọi việc sẽ trở nên vô cùng thuận lợi và suôn sẻ hơn trước nhiều lần. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thương quan là lời cảnh báo bản mệnh cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng để sự hiếu thắng mà khiến bản thân phải chịu tổn hại. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 22 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh,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 tỷ kiến chiếu mệnh, bản mệnh luôn cố gắng hết sức mình để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, trên con đường bạn đi cũng lắm kẻ tiểu nhân xấu bụng luôn nhắm vào bạn, lợi dụng, lôi kéo bạn vào phe phái tranh lợi đoạt tài. Bạn cần tránh những chuyện thí phi này càng xa càng tốt. Ngũ hành thổ kim tương sinh, may mắn là chuyện tình cảm của con giáp này đang có dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Người độc thân sau những buổi gặp gỡ bạn bè cuối cùng cũng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, cả hai cùng nhau trao cho nhau niềm tin, cùng nhau tìm hiểu và có thể tiến đến một mối quan hệ nữa đó. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi Thân hợi tương hại như hôm nay, con giáp tuổi hợi cần đặc biệt đề phòng những kẻ có ý đồ xấu xung quanh bạn. Chỉ cần một chút sơ hở lộ ra, kẻ tiểu nhân sẽ không ngần ngại nắm lấy cơ hội hạ bệ bạn ngay tức thì. Tuy công việc gặp đôi chút ngáng trở nhưng đường tài vận của bản mệnh lại vô cùng hanh thông phơi phới. Thiên tài chiếu mệnh mang theo điểm báo phát tài nhanh chóng đến cho bạn. Một khoản tiền từ nghề tay trái, hay may mắn được trúng số, trúng thưởng là những gì bạn có thể chờ đợi trong ngày chủ nhật này. Tình cảm của các cặp đôi trở nên gắn kết hơn trong ngày kim sinh thủy như hôm nay. Cả hai hãy dùng ngày nghỉ này để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Người độc thân cũng có thể gặp được người vừa ý trong các buổi gặp mặt người thân bạn bè trong ngày này.